Chào anh em, thì hôm nay bên đại lý cờ bạc bịp nhà mình giới thiệu với anh em bộ môn bài lá bịp Anh em chơi không cần tay nghề anh em nhá Anh em chơi không cần tay nghề, không cần phải đi học cho mất thời gian ra Bây giờ thời buổi công nghệ rất nhiều các công cụ hỗ trợ để anh em chơi chiến thắng cuộc chơi Mình không đi chơi xanh chín, chơi xanh chín chờ vào may rủi rất là khó khăn Anh em có công cụ hỗ trợ luôn luôn anh em giành chiến thắng không cần phải học nghề không cần phải có tay nghề đánh bài hay kỹ năng đánh bài giỏi như nào cả cái người thông minh cái người trí tuệ là đi chơi là mình phải có cái đồ chơi Đấy, rất nhiều công cụ hỗ trợ cho anh em thì trên màn ảnh của anh em cũng nhìn rất là rõ đây là các thiết bị dụng cụ đổi một thừa thiếu một lá bài hay nhiều anh em nói vui đó là làm ảo thuật bài à, ấy tại vì sao khi anh em có cái công cụ hỗ trợ này luôn luôn anh em giành chiến thắng trên đây đầu tiên đây là cái áo áo đổi bài có rất nhiều mẫu anh em nhá đấy áo các mẫu áo thu đông này áo cộc tay áo có cổ hay mới sắp đây là áo ờ, phao áo mùa đông là anh em là mặc vào trong người đổi rất là cơ động tiện lợi và thứ hai đó là cái ví đổi bài ví thì có rất nhiều các loại mẫu mã các loại màu khác nhau đổi siêu nhanh thì cái ví này đúc tiền bình thường anh em nhá rất là cơ động và thứ ba thiết bị đổi bài thứ ba đó là những cái mẫu điện thoại smartphone iPhone rất là thời thượng anh em nhìn rất là đẹp anh em nhá đẹp chuẩn chỉ luôn thì khi anh em đi chơi anh em có cái thiết bị đổi bài này thì anh em luôn luôn giành chiến thắng và mình nói khẳng định luôn cái thiết bị đổi bài này giá cả nó rất là mềm rất là phải chăng hợp túi tiền với anh em anh em ba vùng miền bắc trung nam ai có thể mua sử dụng được đúc đi kèm trong người rất là gọn nhẹ rất là tiện lợi Đấy, áo thì rất là thời trang ví thì rất là bền đúc tiền bình thường điện thoại cũng rất là đẹp mẫu iphone thì mình cũng lưu ý cho anh em là đổi bài tất cả các loại bài anh em nhá anh em đi chơi không cần phải chuẩn bị bài người ta chơi bài gì thì mình vào mình đổi bài đấy tất cả các loại mẫu bài của quán tạp hóa anh em nhìn là tất cả mẫu bài khác nhau kích cỡ to kích cỡ nhỏ bài cứng hay là bài mềm hay là bài nhựa đều đổi được hết đấy không phải chuẩn bị bài anh em nhá đấy bài người ta thì mình cứ đổi hoặc là cái trường hợp người ta chơi môn gì mình cũng có thể đổi môn đấy nó không cố định ví dụ ở miền Bắc chơi sâm chơi phẩm hay là chơi cụ rất những cái môn rất phổ thông như là chơi liêng chơi ba cây đấy, hay đánh sâm đánh lốc anh em đổi rất là ok luôn mình không quan trọng là phải là Ừ, chơi môn này mới đổi được môn nọ cũng đổi được tất cả các loại môn đó là tính ưu điểm của nó tất cả các loại môn đều đổi được bài hết đổi rất là cơ động rất là hiệu quả đấy thì bây giờ mình sẽ không đây không chỉ là cái video quảng cáo mình sẽ cụ thể luôn cho anh em bằng một cái ván bài đôi bài ván bài anh em biết cái độ chuẩn chỉ cái hàng như nào anh em nhá cách đổi ra làm sao sử dụng nhà rất là đơn giản hiệu quả đấy trẻ em mới chơi nhìn vào là đổi được ngay không khó khăn gì cả đấy chơi luôn luôn giành chiến thắng bài nào được anh em nhá bài có tạp hóa bài nào được đây là cái cỡ bài đáp bầu cao bình thường mình sẽ trực tiếp cho anh em bằng một cái ván ví dụ ở miền Bắc là anh em à, đánh liêng ví dụ thế hay là đánh ba cây thì đầu tiên thì mình cũng là giới thiệu anh em là bộ môn liêng trước anh em nhé bài là bài nào được anh em nhé nó không quan trọng là bài gì cả bài to bài nhỏ bài các loại bài khác nhau ở quán tạp hóa mình không cần phải đem bài thì cách đổi nó làm sao anh em nhìn thế này nhiều anh em hỏi mình là anh ơi đổi kiểu gì thế ờ, liệu 52 con ví dụ bài một cái bài 52 lá liệu nó có thừa bài không anh em phải lưu ý này anh em đúc cái lá bài nào vào trong người vào trong ví và trong điện thoại thì anh em phải nhớ đấy và sau anh em đổi chứ không phải là nhiều anh em hỏi mình là ví dụ đánh liêng là có sắp át ừ, thì mình đổi thêm một con át mới thêm bài 5 con át à anh em không được không nên hỏi những câu đấy anh em nhá đấy 52 lá bài này mình lấy một lá bài mình lưu lưu ý và mình phải nhớ vào xong mình sẽ đổi thì tức là trong bài sẽ thiếu một lá nhưng không bao giờ người ta kiểm tra hết anh em nhá thì đầu tiên thì mình hướng dẫn với anh em là cái ví đổi bài thì mình nói luôn này mình sẽ hướng dẫn rất cụ thể anh em nhá ví là rất là đẹp này tất các ngăn rất là đẹp anh em này rất là thời thượng ví da màu đen rất thời trang thì anh em cái ví này nó rất là hiệu quả anh em có thể đúc được tiền như bình thường nhá đúc tiền đúc chứng minh thư đúc thẻ visa hay là thẻ uh, rút tiền anh em nhá tất các ngăn rất là đẹp này mẫu mã rất là đẹp và nhiều màu ví dụ anh em đi chơi mình sẽ hướng dẫn anh em bằng một cái bán bài rất là cụ thể anh em này đầu tiên là anh em chia bài anh em nhá đây mình sẽ đẩy lên cao lên tí này cho nó thoáng ra cụ thể vào một ván bài anh em nhìn anh em có thể hiểu được ngay phải nhờ anh em lại không biết chỉ giới thiệu qua em cũng không không rõ được đây mình sẽ cụ thể luôn đây chia bài thanh trí em nhá ví dụ bây giờ mình đánh liêng đánh liêng ví dụ như số nhà không quan trọng em nhá số bao nhiêu người được ba người bốn người năm người đều ok hết vì mình đã có cái có cái thiết bị thông minh này thì mình đổi bài rất là cơ động ví dụ đây là một ván bài ví dụ tôi nhất đấy bài làng như là tôi không biết anh em phải nhìn anh em một cụ thể này đấy ví dụ ván này tôi sáu nút anh em nhá ví dụ là sáu nút thì là 6 nút mình sẽ bỏ mình sẽ cất một con áp vào trong cái ví này thì anh em phải nhớ khi em cất được con áp trong ví này anh em phải nhớ là có con át anh em ví dụ như một cái bán bài anh em 6 nút anh em bỏ qua này đấy, anh em cất trong ví thì anh em bỏ cái bán này đi 6 nút bỏ đi đấy làng đánh như nào kệ người ta đấy cái bán này thì mình bỏ qua anh em nhá mình không tính đấy mình sẽ hướng dẫn cụ thể với anh em bằng một ván bài để anh em nhìn anh em có thể hiểu được luôn chơi được luôn nhưng nhớ anh em lại rất là mông lung không hiểu làm sao thì cái ván tiếp theo anh em lưu ý này ai cầm cái ai chia cái không quan trọng em nhá anh em nhớ trong này mình để một át đấy mình để rất là kín đáo bảo mật không người ta không thể biết được đấy ví dụ, ví dụ mình nhấc hoặc người ta nhấc mình không quan trọng đấy ví dụ người ta nhấc người ta chia từ đây thì tôi cứ lên bài bình thường ví dụ đánh 5 nhà đánh 4 nhà đánh bao nhiêu nhà rồi để kẻ đánh tay đôi anh em nhá đấy cái môn liêng này anh em biết rồi nhiều lúc mình gặp những cái tiếng liêng gặp liêng sát gặp sát là anh em có thể ăn một mớ tiền rồi anh em nhá đấy thì cứ ví dụ như mình lên bán bài ví dụ mình lên bán bài bài mà anh em đẹp rồi thì anh em thôi em nhá ví dụ như 9 điểm hay liêng rồi thì anh em thôi đấy thì anh em có thể anh em thôi ván này bảy này thì anh em lưu ý nếu mà con bảy này anh em ví dụ đổi bảy nút đúng không anh em ví dụ anh em nhớ trong này có con át anh em có con át thì anh em khi người ta đánh thì kệ người ta người ta đổi như nào thì hướng dẫn anh em cách anh em đổi để kín đáo nhất bảo mật nhất anh em nhá thì chỉ muốn mình em biết thôi thì anh em đổi bảy nút thành 8 nút đấy anh em thấy không ví dụ ván này mình lên được một điểm này 8 nút đấy còn bài làng bao nhiêu thì kệ người ta thì mình sẽ phải nhớ anh em nhìn nhá cái mẹo anh em đánh á đấy 8 nút thì bài ván này anh em to nhất rồi này anh em nhìn này đây này anh em nhìn thấy không đánh liêng một cái ván bài như này anh em 8 điểm 8 át cấm này anh em là to điểm nhất này anh em ăn tiền này anh em anh em được chia bài tiếp này bài ai được anh em nhá mình sẽ mua thực tế vào một cái ván bài rất chi tiết thì anh em lưu cho mình những cái mẹo để khi em chơi mình chia sẻ luôn anh em không phải ván nào cũng đổi anh em nhá mình phải lựa người ta để ý xung quanh ván nào ví dụ gặp hàng thì mình đổi hoặc là những cái gặp nước to khi những cái ván của mình ví dụ như 8 điểm 9 điểm hay là đĩ hay liêng rồi thì mình bỏ qua mình cứ để con trong đấy vừa rồi mình đổ con át ra thì em nhớ trong này mình đang để con di anh em nhá đấy mình chia ván này mình chia hẳn sáu nhà đi đấy sáu nhà chia xanh chín anh em nhá không cần tay nghề mình nói luôn không cần tay nghề chả nhớ anh em hỏi mình phải tay nghề chứ không cần nhá bài nào được tay không cần tay nghề nhá gì hết đấy anh em ở đây anh em lên này lên ván bài này anh em nhìn nhá ví dụ như ván này là anh em ờ, là không lút thì không nút trong này có con gì thì ví dụ anh em đổi anh em phải quan trọng anh em phải biết nhớ bài trong anh em phải biết làm sao đổi rất là nhanh rất là hiệu quả anh em nhá không ai người biết được rất là nhanh chỉ mất không phải một giây là anh em có 6 nút này đấy anh em có 6 nút thì anh em lại, lại 6 điểm thì ván này nó không hợp nhưng dù sao mình đang không nút mình thì 6 nút này mình sẽ hướng dẫn tiếp bằng những cái ván bài rất là cụ thể anh em đấy ví dụ như là đánh ờ, ba nhà thôi cũng được cái bốn nhà tôi có chia thoải mái ai chia được tôi quan trọng bài này trong tôi nó đang là có con bốn ví dụ thế anh em thấy không ví dụ ván này à, anh em có đôi bảy một con ca thì anh em dụ anh em đào bốn nút đúng không bốn nút mà anh em nhớ trong này có con bốn đúng không anh em đổi rất là nhanh rất là cơ động mình em biết này đấy là anh em có thể lên được 8 nút mà anh em lên một phát 4 điểm luôn từ 4 nút thành 8 nút anh em nhìn không bốn nút anh em còn thua cả cái thằng này cơ mà cuối cùng anh em lại điểm cao hơn đây vài người ta ba này anh em nhìn không đánh liêng luôn luôn anh em giành chiến thắng anh em nhá bài người ta năm này anh em muốn anh em thua đúng không đây anh em tám này thực tế luôn nha rất là cụ thể anh trong này anh em để con ca đấy thì mình hướng dẫn cho anh em ví dụ mà anh em bảo là nó để ví đấy liệu trước mặt nó có lộ không thì mình cũng hướng dẫn cho anh em khi anh em vào chơi anh em cứ kệ xem người ta chơi tình hình như nào anh em không cần bỏ ví ra vội hoặc nha anh em nhá ví dụ anh em đánh đúng không ví dụ anh em anh em đánh này mình ví dụ này khi người ta đánh đúng không anh em để tiền nó trước mặt như này ví dụ như này đấy anh em để tiền ở trước mặt như này nó rất là kín đáo này đó anh em anh em để tiền ra đúng không đấy, tiền mình gặp nó hơi cong này đấy ví dụ anh em để tiền trước mặt ra như này thì coi như là cái ví này là mình để một chút tiền ra ngoài nó rất là kín đáo đúng không đấy rất là kín đáo này đấy anh em anh em phải chia chia tiếp nó rất là an toàn luôn mà không ai biết mà cái giá cả mình nó luôn rất phải chăng thì anh em lưu ý trong ván bài này mình đang để một con ca anh em nhá để một con ca mình chia ngẫu nhiên này ai chia cũng được đây chẳng qua là đây trong khuôn khổ mình làm video thì là một mình mình uh, làm luôn thì mình chia luôn còn ai chia tôi không quan trọng vì tôi không cần tay nghề đấy cái giá cả rất là mềm mại anh em chơi rất là thiết thực đấy ván này anh em hai nút này hai nút thì vì khi mình ví dụ mình đổi đúng không là anh em đổi con ca ra là anh em có thể để năm vào anh em bảy nút đấy để tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em những cái ván bài rất là chi tiết anh em luôn luôn giành chiến thắng rất là cụ thể luôn nó không khó khăn cái gì cả anh em đi chơi lúc nào anh em cũng có thể thắng anh em nha không khó khăn cái gì hết không cần tay nghề đấy anh em đi chơi luôn luôn có thể chiến thắng được anh ví dụ này tôi chia 5 người đi đấy tôi chia rất xanh chín này 5 người này đấy 5 người này anh em đánh cái này coi như đánh bốn quân anh em nhá ván nào hợp hợp thì mình đổi ví dụ mới lên ván này ví dụ tôi lên Đấy, ván này ví dụ như làng là cứ đánh thoải mái đi làng ví dụ như tôi lên khi anh em mua nhà tôi hàng tôi hướng dẫn anh em cách đổi bàn rất là nhanh anh em nhá rất là nhanh rất là cơ động một mình anh em biết thôi Đấy, ván này là làng đánh đi trong này anh em phải nhớ không anh em để con ca anh em hiểu chưa chín nút này anh em phải nhớ anh em đang để con ca ở trong đấy thì, thì khi tôi nói xong thì anh em nhìn này con ca du này tôi đã đổi sáp ca rất là cơ động rất là hiệu quả anh em nhá không mà sai được đấy anh em đánh có cái món này anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng không bao giờ anh em thua anh em chơi kiểu gì anh em thắng đấy nó lại hay ở nằm chỗ đấy anh em nhá đấy cực kỳ là cơ động cực kỳ là hiệu quả không có gì khó khăn cả chơi luôn luôn có thể chiến thắng được mình chơi mình phải biết là chơi như thế nào để anh em hiệu quả nhất cái ván bài đấy là cái ví bên mình giới thiệu sang cho anh em là cái thứ hai đó là cái điện thoại đổi bài khi đổi bài là anh em luôn luôn anh em này chiến thắng đấy, mình khẳng định luôn đó bây giờ mình sẽ đổi ờ, cái hoàn luôn cho anh em để anh em nhìn này đây, một cái lá bài này vừa rồi mình đánh thực tế này bây giờ cái lá bài anh em nhìn thấy không không phải một giây thôi rất là nhanh anh em, em vào này đấy bốn một này nhanh không anh em rất là nhanh rất là hiệu quả cực kỳ hiệu quả luôn đấy ví dụ mà anh em đang lên được cái bán bài ví dụ như nó rất là nhỏ điểm nhưng anh em có thể gặp được nước anh em có thể chiến thắng tuyệt đối luôn ví dụ anh em nhớ trong này là có con át anh em đang lên cái ván liêng bảy nút như này anh em đổi con át ra anh em có quy cát khi em đổi ra làm sao anh em chỉ rất là khéo léo là anh em chỉ như này này anh em này khi anh em mua hàng tôi hướng dẫn cho anh em anh em chỉ tự nó tự đẩy ra anh em nhá anh em không cần phải gì cả anh em như này quy gát luôn rất là nhanh tốc độ khoảng một giây anh em như này và này ra luôn này anh em thấy không rất là hiệu quả rồi đấy anh em đi chơi cứ có cái đồ này luôn luôn chiến thắng này không phải lo và thứ thiết bị thứ hai là anh em là cái điện thoại đổi bài tôi hướng dẫn cho anh em đấy tôi bỏ tiền này đi cho nó đỡ vướng này cái điện thoại đổi bài thì anh em hiểu rằng là điện thoại hay ví hay là áo chức năng đổi nó như nhau đều hiệu quả như nhau nhưng anh em thấy cái nào phù hợp với anh em thì anh em mua anh em nhá đấy anh em cứ gọi điện trực tiếp cho mình qua số điện thoại 09843148 thì ngoài ra nhà mình cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị cả bảo bịp anh em nhá anh em cứ alo trực tiếp đấy bây giờ tôi đánh một cái bán liên tiếp theo nó rất là đơn giản hiệu quả anh em đánh môn gì được anh em nhá đây ví dụ anh em tiếng này là hai hai lút này hai nút anh em bỏ ra anh em giúp anh, anh em bỏ này bỏ này đấy cái con này bài có sẵn này hai nút anh em bỏ qua ván này tôi bỏ họ ván này ví dụ tôi tôi không đánh nữa tôi bỏ đi đấy, anh em đi chơi luôn luôn anh em có thể giành chiến thắng làm sao anh em thua được đấy là mình chia ván ngẫu nhiên xanh chín này cắt này đây không phải tay nghề anh em nhanh phải nhớ luôn xem video anh em phải để ý bài ai được đồ ai được anh em đi chơi luôn luôn giành chiến thắng luôn đổi rất là nhanh này đấy hút bài vào luôn này đổi ra này cực kỳ nhanh cực kỳ hiệu quả anh em đi chơi không mà thua được đấy anh em nhìn này cái này máy này là mình đổi sang cái máy này đi cái máy này chắc hết pin anh em này anh em đi chơi nhớ sạc pin vào giúp mình nhá đổi siêu nhanh này đấy ví dụ trong này ví dụ mình đánh một ván mình bỏ một lá đi mình cất vào trong đấy nhưng mình phải nhớ là mình cất con gì ví dụ trong này là mình đang để con ca anh em nhớ ví dụ con ca rô đấy, con ca rô thì bài anh em đang 7 nút anh em có thể đổi con ca lên 8 nút hoặc anh em bỏ qua cái ván này nhá ví dụ anh em có thể bỏ qua nó không quan trọng em bỏ qua luôn những con ca em bỏ một ván nó không quan trọng cái vấn đề gì cả chơi rất thoải mái luôn đấy thì mình chia một ván liêng nó xong mình chuyển sang cho anh em ba cây nó rất là đơn giản hiệu quả anh em luôn luôn giành chiến thắng này đấy, chia dụ đánh ba người như là mình đánh bốn con mình như thời như thợ đây ván này mình nói luôn là mình chín nút này anh em nhớ cho anh em con ca thì khi anh em có con ca thì anh em đổi và anh em anh em sẽ sẽ được là đi anh em nhá đi này anh em đi làm sao anh em thua được đấy, rất là hiệu quả rất là chuẩn chỉ luôn đấy khi anh em không muốn cho ra thì anh em đẩy phát ra luôn bây giờ mình sẽ thực tế cho anh em bằng một cái ván ờ, ba cây đi ba cây miền Bắc là chín nút là to nhất anh em nhá chín là chín 10 nhân đôi 10 là to nhất đấy nhiều anh em ở vùng miền ờ, chín 10 nhân đôi anh em đánh rất là hiệu quả không mà anh em sợ anh em thua chơi môn bài lá nào được anh em phải lưu ý cho tôi như thế tôi không phải chỉ một môn mà môn nào cũng được ví dụ này ví dụ đánh ba cây bốc cá bốc kia thì tôi không quan tâm đấy, ví dụ bốc cái tôi chia từ đâu tôi kệ đi đấy, ví dụ chia từ đâu tôi cũng ngửa thực tế ra này đấy đúng không bài tôi ví dụ tôi lên là năm nút đúng không năm nút thì, thì tôi bỏ cái ván này tôi bỏ một ván tôi giấu qua trong này anh em giấu con này anh phải nhớ con đấy anh em nhá ví dụ tôi giấu con tám này tôi ui đen quá một nút tôi bỏ qua ván tiếp theo dụ ông nào nhất thì kệ ông người ta là chia cắt chia cái từ đâu tôi không quan tâm dụ người ta nhất từ đây nó chia từ đây đi Đấy, chia từ đâu kệ người ta tôi nhớ là trong này con 8 ván nào mà điểm cao rồi anh em bỏ qua anh em anh em không cần đổi đấy đấy ví dụ bài này tôi 8 điểm thì tôi thôi này rất là cao rồi này không cần phải suy nghĩ gì 8 điểm thì kiểu gì sẽ ăn anh em đây cái có 6 này rất là hiệu quả rất là tiện lợi cơ động ai cũng có thể chơi được cái đồ này mà nói luôn là cái điện thoại này thì nó là cái điện thoại iPhone đẹp hơn cả iPhone anh em dùng anh em nhá 19110 luôn anh em nhìn thấy con iPhone nó rất là thành thượng iPhone 7 này rất là mới này hàng mình bán ra bảo hành rõ ràng anh em nhá đấy bán này ví dụ như 4 điểm anh em này anh em nhìn thấy không thì khi anh em biết đổi như nào chưa anh em nhớ trong có, có con 8 đúng không 4 điểm đây đúng không thì anh em khi anh em đổi mà có con 8 thì sao anh em anh em biết là bao nhiêu điểm rồi đúng không là khi có con 8 anh em đổ phát là anh em thành 10 nút rồi đấy rất là cơ động luôn anh em đổ phát là anh em ra 10 nút ngay anh em nhá đấy anh em đổi này đổi phát này ra luôn 10 nút nó rất là cơ động luôn không có gì khó khăn cả đấy đơn giản nhất này tiện lợi này rất là nhanh 10 nút đây mình hướng dẫn này quay cần cho anh em nhìn này anh em nhìn này anh em thấy không rất là nhanh này hai này tám này hai này tám này không gì khó khăn quả đẩy siêu nhanh siêu tốc độ đấy quay gần cho anh em anh em thích đổi bao nhiêu đổi đấy không khó khăn gì cả giá cả thì rất là mềm anh em nhé đấy thì uh, tất cả các loại mẫu điện thoại nhà mình đều có hết anh em nhá anh em cứ alo trực tiếp và tiếp theo đó là cái áo đổi bài thì cái áo đổi bài thì là cái áo thời trang anh em mặc trực tiếp trong người rất là cơ động anh em nhé cái áo này tôi đang mặc ở trực tiếp trên người đây tôi đang mặc trực tiếp trên người bây giờ tôi sẽ đánh một cái ván bài dụ đánh ba cây tôi đánh này ván này tôi một nút này tôi bỏ này tôi sẽ giấu anh em nhìn này, anh em khi anh em đánh tôi hướng dẫn anh, anh em mua hàng tôi hướng dẫn cho anh em anh em chỉ giấu một lá bài vào này ván này tôi một đen nó tôi bỏ qua làm bao nhiêu điểm kệ người ta ván này tôi đánh 100 tôi mất 100 tôi không quan tâm lúc người ta chia cái từ đây đi Đấy, tôi là người thứ hai người ta bốc cái nhà kệ người ta người ta có món nghề người ta đánh bài bịp đánh bốn đánh uh, rút đít hay đánh gì tôi không quan tâm anh em nhá anh em nhìn giúp quán này tôi 5 nút anh em nhìn rất thực tế này thì anh em nhớ anh em vừa giấu con chín rô vào trong con chín rô anh em chỉ cần đẩy con năm vào là anh em có chín nút anh em nhé thì khi đánh làm sao cứ để cho làng lên anh em chỉ cần để cái lá bài anh em để rất gần anh em nhìn này mình sẽ ngồi rất gần cho anh em này đấy anh em nhìn đó anh em nhìn nhá tôi đã chín nút rất là nhanh chín nút thì anh em biết rồi chín mười nhân đôi tôi thử bán tiếp theo này thì anh em đang nhớ là trong người anh em đang đúc con năm nha anh em nhá chưa tiếp này rất là hiệu quả luôn luôn luôn giành chiến thắng anh em nhìn này bài anh em đang bốn nút anh em nhá thì bốn nút anh em nhớ anh em có con năm bài rất là xấu anh em chỉ cho nên anh em đổi rất là khéo không ai biết cả không phải một giây là tôi đã có 8 nút đấy anh em rất thực tế nhá tôi mặc trực tiếp cái áo này tôi hướng dẫn anh em không bao giờ anh em có thể thua tha được anh em đi chơi chơi xanh chín luôn luôn chờ may mắn anh em luôn luôn thua đấy tôi sẽ chia tiếp này rất là đẳng cấp luôn bài tôi đánh có cái đồ là anh em chơi hơn thầy hơn thợ luôn anh em nhìn nào bài tôi đang bảy nút đúng không đánh ba cây tôi chỉ toàn chín mười thôi bảy nút này tôi chỉ cần rất một cái động tác rất là nhẹ anh em chỉ rất là nhẹ này anh em này đang bảy nút đúng không anh em tôi đánh luôn 10 át cấm anh em thấy không rất hiệu quả luôn rất là cụ thể giá cả rất là phải chăng rất là mềm mại nó không đáng bao nhiêu cả chỉ bằng đánh một vài ba cái ván ba cây thôi 10 át cấm được sao anh em thua được đấy thì anh em đổi này rất là nhanh anh em nhìn này đây anh em nhìn này rất là đẹp anh em nhá tự nó đẩy bài ra này anh em nhỉ đấy đấy anh em thấy không rất là nhanh rất hiệu quả không bao giờ thì sai được rất là hiệu hiệu quả luôn không phải một giây khi anh em muốn cho nó ra tất thì anh em đẩy nhẹ phát nó ra tất này rất là đơn giản thôi thì vừa rồi bên công ty nhà mình cũng giới thiệu với anh em một số thiết bị để thừa thiếu một đá bài hay đá gọi là ảo thuật bài đầu tiên là áo đổi bài thứ hai là ví đổi bài thứ ba là điện thoại đổi bài mình lưu ý này tất cả loại bài bài nào cũng được anh em nhá đều đổi hết kích cỡ to nhỏ đều đổi hết thì đi kèm nó tất nhiên phải có những cái sạc sạc này anh em sạc rất đơn giản rất là hiệu quả này anh em nhìn ý nhá hàng nhà tôi bán ra là có bảo hành rõ ràng đấy bảo hành một đổi một đổi mới luôn trong vòng một tháng đầu kể từ ngày mua hàng anh em nhá bảo miễn phí cho anh em một năm nhà tôi có ba cơ sở chính bến xe mỹ đình bến xe gia bát hà nội bến xe miền đông sài gòn anh em gần đâu qua đó lên xe hàng thực tế anh em ở xa tôi gửi xe đò cho à tôi gửi anh em ở xa nhá là tôi gửi xe khách cho anh em đấy gửi xe ca xe khách cho anh em để anh em có hàng anh em chơi anh em về anh em kiểm tra hàng đúng hàng anh em thanh toán đồ chuẩn chỉ nhà tôi bán ra gửi hàng là cho anh em là đều có bảo hành đi kèm rõ ràng